韩诗，字。 bài số 40 Lời nhắn Từ mẹ diêu trì Diêu trì Phật mẫu Đang ở dương trần người đã đà đi khắp bốn phương trời giáo hóa chúng sanh sau đây là bài thanh thơ của người thời chó giáng xuống

我那个亲那个的下巴你大下，啊，是那个下那个你莫个下你大。con ơi diêu trì phật mẫu là ta đã xuống chân qua nhiều thập kỷ giáo hóa chúng sanh nhân loại loài người thời mát mát pháp phải hạ màn để cho thời kỳ thượng ngưỡng thánh đức diễn ra nay mai các con ngoan hiền hãy chờ đến cơ của đức di lặc xuất hiện thế gian con ơi ta đã giáng xuống hôm nay nhắn nhủ con hiền hãy mau tích đức làm ăn ổn định để sống qua ngày vào thời thưởng ngương các con ngoan hiền thì máu chạm tay cúi lạy mẹ cha để được về trời các con thời nay phải chịu những ngày sắp tới bị thương khi mà đất nước bắt đầu bão loạn bởi cuộc chiến tranh thế giới toàn cầu đáng thời ứng hiện các tháng tới đây nước không còn chảy theo dòng đã định mà sẽ chảy ngược cho người té tua ta thương người đời cũng vì danh lợi mà giết lẫn nhau bảo tàn bảo ngược xảy ra muôn nơi làm tiếng ta đó quặn đau từng khúc con ơi thế gian những cảnh tan thương sẽ hồi kết thúc sẽ không bao giờ ở lại cõi trần bởi đời thượng ngương đã được ấn định cho tội nhân loại vào thời sắp tới hai hai hai ba địa ngục mở ra thuận thiên nghịch thiên giao tranh dữ dội trời đã an bài kẻ thắng người thua những ai bị tội sẽ không đọa vào địa ngục như xưa mà hồn lẫn xác vĩnh viễn lìa đời không còn cơ hội được sống làm người cho nên ta thời cảnh báo con người thời kỳ sắp tới chỉ hai con đường một là sống sót về với đất trời vào đời thưởng ngương thiên đàng giải thế hay là sẽ không được toàn thân mạng linh hồn vĩnh viễn đọa nơi địa ngục trầm luận đau khổ để cho đời này không còn cái ác tốt đẹp hơn xưa các con nên nhớ cái ác từ tâm của người mê muội trở nên thanh lọc kỳ này quyết liệt người nào áp tâm sẽ bị diệt trừ tận gốc tận nơi thì thôi con hãy sống bằng tâm đức của chính thân mình thể hiến lúc này để trời xét duyệt cho con được sống tới ngày thưởng ngương con ơi cảnh tới chọc xa tôi bời Mẹ thương con nhiều Chỉ biết chất chiêu Những lời dạy bảo Để con tỉnh ngộ chất mộng con người ăn chơi vẻ phớn tích lũy tiền của nhà lầu sẽ hơi không phải là đời để con hướng tới ta thời chúc phước tất cả các con trong thời mãn pháp hãy mau chay niệm thanh tịnh thánh tâm để sống qua ngày những ngày tàn khốc chiến tranh nhân loại đang đã xảy ra con đường duy để cứu nhân loại ra khỏi diệt vong là tất cả con hãy cùng quý chánh làm điều thiện lành thì áp tử lui đưa toàn nhân loại vào đời thánh đức nhanh hơn con tưởng diêu trì phật mẫu là lời tả đó xuống đổ chúng sanh mong con được sống tới ngày gặp ta chỉ Phật mẫu